Bí ẩn, người được cấy ghép tạng lưu lại ký ức của người hiến tạng. Kim Phượng xin kính chào các quý vị khán giả yêu mến sự thật trên toàn thế giới. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Bí ẩn lịch sử của chúng tôi. Thưa quý vị, quý vị đã bao giờ nghe về hiện tượng di thực ký ức chưa ạ? Chúng ta đã từng nghe nhiều bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng, những người tu luyện pháp luân công hay người duy ngô nhĩ của chính quyền Trung Quốc, rồi đem bán cho người bệnh cần ghép tạng. Vâng, theo Kim Phượng được biết, hiện tượng này dị thực ký ức, có nghĩa là khi một người được cấy ghép tạng lưu lại ký ức của người hiến tạng. Thật ghê gớm phải không quý vị? Kính thưa quý vị, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi được ghép tim đã báo cáo rằng họ nhận thấy sự thay đổi trong sở thích và thậm chí xuất hiện những cảm nhận giống như của người hiến tạng. Tình trạng này đã được báo cáo cả trong y học hiện đại lẫn các câu chuyện cổ. Ông Garrett Watts một giáo sư tâm lý học nổi tiếng tại Đại học bang Arizona, đã tìm hiểu, nghiên cứu trong hơn 20 năm và thu thập được hơn 70 trường hợp di thực ký ức. Mời quý vị theo dõi về hiện tượng kỳ lạ này trong chuyên đề hôm nay qua những câu chuyện có thật. Kế thừa sở thích của người hiến tạng Kính thưa quý vị, Ví dụ nổi tiếng nhất của hiện tượng ghép tạng lưu lại ký ức của người hiến tạng là vũ công chuyên nghiệp người Mỹ Claire Sylvia. Sylvia bị tăng áp động mạch phổi nguyên phát và phải tiến hành ghép tim phổi vào năm 1988, cô khi đó 47 tuổi. 9 năm sau, cô hợp tác với một người viết tiểu sử và xuất bản cuốn hồi ký nổi tiếng A Change of Heart, Chuyển Tâm. Trong cuốn sách, Sylvia kể lại rằng, ngay sau khi phẫu thuật, Cô muốn được uống bia và thích ăn một số loại thực phẩm như thanh sô-cô-la, ớt xanh và gà rán KFC, những thứ mà trước đây cô chưa từng đụng đến. Năm tháng sau ca phẫu thuật, cô cũng mơ thấy được ở rất gần một cậu thiếu niên tóc đỏ cao gầy, có tên viết tắt là Tim L. Trong mông lung, cô biết cậu là người đã hiến tặng mình trái tim. May mắn thay, sau khi phục hồi, cô đã có thể hoạt động trở lại trong thế giới vũ đạo. Nói đến người hiến tạng, Chúng ta cùng xem có manh mối nào về người hiến tạng và người đó có giống như trong giấc mơ của Sylvia không quý vị nhé. Vâng, manh mối là có nhưng rất mỏng manh. Chỉ có một nữ y tá duy nhất từng nói với Sylvia rằng trái tim được hiến tặng cho cô ấy đến từ một cậu bé 18 tuổi bị tai nạn trên một chiếc mô tô có nhà ở Manning. Mãi đến năm 1990, Sylvia mới lần ra tên của người hiến tặng, cậu bé Timothy Lamirant, thông qua một cáo phó in trên một tờ báo Sylvia đến thăm gia đình của Lameden. Họ xác nhận với cô rằng Tim, gọi tắt là Timothy, là người hiến tim cho cô, cũng là một người rất giàu sinh lực trong suốt cuộc đời của mình. Và bia, gà rán cùng ớt xanh là những món ăn yêu thích của cậu ấy. Cuối cùng, mẹ của Tim phục vụ một chiếc bánh sô-cô-la cho Sylvia, nói rằng sô-cô-la là thứ con trai bà thích ăn khi còn sống. Sylvia vẫn giữ liên lạc với mẹ của Tim cho đến khi bà qua đời vào năm 2009. Trải nghiệm của cô cũng được Hollywood quay thành bộ phim truyền hình Heart of a Stranger, Trái Tìm người lạ. Còn rất nhiều trường hợp kỳ lạ khác trong chuyên đề của ngày hôm nay, quý vị hãy tiếp tục theo dõi nhé! Sự trùng hợp khó giải thích về tình cảm và số phận Về hiện tượng này, có lẽ cả những trường hợp khiến người ghép tạng trùng hợp về một tình cảm và số phận. Kính thưa quý vị, một trường hợp khác là Sonny Graham, sống tại Georgia, Mỹ, mắc bệnh giãn cơ tim do virus. Sau khi đăng ký và chờ ghép tim một năm, ông đã thực hiện thành công ca phẫu thuật vào năm 1995. Năm sau đó, ông liên hệ với một cơ quan hiến tặng nội tạng để cảm ơn Cherry Swift, quá phụ của người hiến tặng. Graham kể lại tình huống với phóng viên khi gặp Swift, 28 tuổi, vào tháng 1 năm 1997. Tôi dường như đã biết cô ấy nhiều năm. Tôi cứ ngắm nhìn cô ấy chăm chú. Ông thừa nhận rằng mình đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuối cùng, hai người kết hôn vào năm 2004. Chịu chung số phận người hiến tạng Thưa quý vị, như một điều đáng buồn đã xảy ra, đó là 3 năm sau, người đàn ông 69 tuổi Graham đã tự bắn và kết liễu sinh mệnh của mình, giống hệt như người đã hiến tim cho ông Terry Court, khi đó 33 tuổi. Một trường hợp khác là một bé gái 7 tuổi mắc bệnh tim nghiêm trọng bắt đầu gặp ác mộng về việc bị sát hại thường xuyên sau khi được cấy ghép trái tim của một bé gái 10 tuổi bị sát hại dã man. Điều gây sốc là cảnh sát Hoa Kỳ đã dựa vào mô tả chi tiết của cô về kẻ sát nhân trong giấc mơ của cô và họ đã bắt được kẻ sát nhân đã tàn nhẫn sát hại bé gái 10 tuổi trong một lần bị ngã sóng xoài, thưa quý vị vụ tai nạn bất ngờ và những điều khó giải thích sau ca ghép tim. Thưa quý vị, còn có trường hợp cũng không mong muốn của một cặp vợ chồng người Mỹ. Họ đang đi ô tô trên đường cao tốc khi trời mưa xối xả. Thế nhưng cả hai đang bất hòa vì một số sự tình nên họ không nói chuyện với nhau. Dọc đường chỉ nghe thấy tiếng cần gạt nước mưa trên kính xe. Thật không may là hai vợ chồng bị tai nạn và phải nhập viện cấp cứu. Người chồng cầm lái đã không qua khỏi, Người vợ bị gãy xương toàn thân nhưng may mắn sống sót. Khi đang đau đớn tột cùng về thể xác, cô đã dũng cảm hiến tim chồng của mình để cứu một bệnh nhân suy tim đang hấp hối. Nửa năm sau, dưới sự nỗ lực của các nhân viên y tế, người vợ đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng trong lòng cô ấy không thể vơi đi một điều gì đó, cảm giác hối tiếc rằng, cảm giác hối tiếc rằng cô ấy đã chưa thể nói lời từ biệt với chồng của mình. Vì vậy, cô tìm đến nhân viên xã hội, Người thuyết phục cô hiến tạng chồng, mong ông ta tìm lại được người nhận tim. Cô muốn nói lời từ biệt với anh, người mang trái tim của chồng cô. Thần giao cách cảm Vâng thưa quý vị, nhân viên xã hội thấy khá lung túng bởi vì trong hệ thống y tế của Mỹ, người nhà của người cho và người nhận tạng không thể gặp trực tiếp. Nhưng cuối cùng, ông không thể từ chối lời thỉnh cầu của người vợ. Vì vậy, ông đã phá vỡ quý ước và liên lạc với người nhận tạng. Nhưng ông ấy cũng đã nói trước, bên kia có thể từ chối. Thật bất ngờ, người nhận tim khi xưa đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Đến chiều hẹn, không hiểu sao người nhận tim đến muộn. Nhân viên xã hội bồn chồn cảm thấy hơi có lỗi sau thời gian dài chờ đợi. Ông nói với vợ của người cho tim rằng, người nhận tim không bắt buộc phải đến Đồng thời, ông cũng khuyên cô nên rút lui. Bỏ qua lời nhắc ấy, người khóa vụ này, bỏ qua lời nhắc ấy, người quá phụ này nói một cách chắc chắn rằng Không, chồng tôi sắp đến rồi, tôi cảm nhận được điều đó. Vài phút sau, người nhận tin thật sự đã đến và đẩy cửa bước vào. Điều này khiến nhân viên xã hội thực sự sốc. Người nhận tim là một du học sinh trung học. Dù lần đầu gặp nhau, nhưng họ đã có cảm giác thân thiết khó tả. Hai người nhanh chóng trò chuyện nhiệt tình, thân thiết như người nhà. Tâm nguyện của người vợ cuối cùng cũng được thực hiện. Cô vuốt ngực người nhận tim và nói lời tạm biệt vào trái tim của chồng. Anh à, em xin lỗi, em đã không nói lời tạm biệt với anh. Nỗi lòng được tháo gỡ và ký ức người hiến tạng ùa về. Kính thưa quý vị, hành động này của vợ người hiến tim khiến người nhận tim cảm thấy rất thoải mái. Suốt 6 tháng qua, sau khi được ghép trái tim, cậu luôn cảm thấy trái tim mình nặng chiếu. Mặc dù dữ liệu khám nghiệm cho thấy trái tim hoạt động tốt, nhưng cậu luôn cảm thấy chán nản và khó diễn đạt. Thế nhưng sau hành động này, cậu đã hồi phục hoàn toàn về trạng thái bình thường. Thế nhưng một chuyện đã xảy ra. Khi hai người miễn cưỡng nói lời tạm biệt trước khi đi, cậu học sinh trung học có nói một câu. Tại sao trong lúc này tôi cứ nghe thấy tiếng cần gạt nước lau kính xe? Người vợ không kìm được nước mắt khi nghe câu hỏi này, nó như chút ra nỗi niềm của người chồng xấu số. Quý vị thân mến, quý vị có cảm thấy dùng mình trước những câu chuyện trên? Đó phải chăng là hiện tượng linh hồn xuất khiếu hay là tâm điện cảm ứng mà lâu nay giới khoa học chưa thể lý giải? Trong tế bào kia có lẽ đã lưu lại những ký ức của chủ nhân ban đầu của nó. Tại sao hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện? Thưa quý vị, để lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này, người ta có thể dùng khái niệm ký ức tế bào và một số quan điểm nghiên cứu khoa học để đưa ra. Và một số quan điểm nghiên cứu khoa học đưa ra có thể giúp hiểu được hiện tượng thực tế này. Công nghệ sinh học hiện đại đã xác nhận rằng một tế bào chứa tất cả thông tin và tất cả các gen của một sinh vật và khoa học đã có thể tái tạo sự sống từ một tế bào. Làm thực nghiệm trên một con chuột bạch, cắt tế bào của nó ra thành những lát nhỏ dùng kính hiển vi để phóng to lên ngàn lần và soi dưới đèn huỳnh quang, thì những thứ hiển hiện xuất lai chính là hình tượng của con chuột bạch. Rất nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận. Thưa quý vị, rất nhiều trường hợp tương tự như những trường hợp mà Kim Phượng kể trên đã được ghi nhận và được giới truyền thông đưa tin rộng rãi. Kim Phượng xin được phép đưa ra một ví dụ điển hình. Đó là tờ Daily Mail của Anh đưa tin rằng một người đàn ông tên là William Sheridan đã nhận quả tim từ một người họa sĩ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi cấy ghép tim, đột nhiên ông có thể vẽ ra những bức họa tuyệt vời về phong cảnh thiên nhiên hoang dã. Tiến sĩ Paul Pierce thuộc trường đại học Hawaii cùng với tiến sĩ Gary Schwartz và tiến sĩ Linda Rucksack thuộc trường đại học Arizona, nước Mỹ đã đi đến kết luận rằng khó có khả năng những trường hợp này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Họ đưa ra giả thuyết cho rằng Nguyên nhân của hiện tượng này là ký ức tế bào mà chúng tôi vừa đề cập đến, nghĩa là trí nhớ và sở thích của một người có thể được lưu trữ trong các tế bào. Còn quý vị, quý vị nghĩ sao về chủ đề của ngày hôm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của quý vị ở phần bình luận bên dưới video quý vị nhé. Khép lại chương trình,